Vâng, xin chào quý các bạn ở đây với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là những dòng máy thái chuối, băm chuối đang được ờ, bán rất là chạy bên chúng tôi. Đây được bà con rất là ưa chuộng. Đây trên màn hình là có ba dòng máy. Thì ờ, máy ở bên cùng đây, bên tay phải đây là máy uh, dùng để băm thô. Đấy chức năng chính của nó là băm thô. Đấy. Đấy băm nguyên cả cây chuối luôn, băm cỏ, băm chuối, băm cây ngô. Đấy. Đây chức năng nó là băm thô còn lát tôi sẽ nói cụ thể hơn còn ở ờ, giữa chính giữa đây đây là máy thái mịn đấy. máy thái mịn chuyên về thái mịn này đấy. còn đây là máy hai chức năng vừa thái thô vừa thái mịn thì cả ba dòng máy chúng tôi đang lắp đặt trên là motor một kỳ rưỡi đấy, đều motor một kỳ rưỡi Đấy thì những, ờ, những bà con đã từng sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi thì cũng biết về chất lượng sản phẩm Đấy thì ờ, sau đây tôi sẽ xin phép ờ, nói qua một chút cho những ờ, ai đang tìm hiểu như đã có nhu cầu muốn mua. Thì tôi sẽ đi đầu tiên đây là máy thái thô này. Đấy. Motor một kỳ rưỡi. Đây. Motor một kỳ rưỡi. Đấy. 1,5 kW. Điện 220V. Motor đi độc bỏ những bạn 12 tháng. Đấy cái máy thái thô này nó chuyển động bằng dây cu loa. Cu ly như này. Chuyển động bằng dây cu loa bật bê đây, chắc chắn đầy đặn ngay ở trên trục nó hai đầu sẽ có hai vùng bi lớn như này để chuyển động máy sẽ êm hơn nó sẽ chống rung ngay ờ, mà sẽ có tay đòn như này để di chuyển đây là miệng vào của nó đầu vào nó thì đang ờ, được kính trong khoảng độ 18 phân đấy thì ờ, đây là miệng ra nó thì có sẽ có đai khóa như này máy này sẽ có chức năng nó bắn bắn sang một bên một phía đấy có cái gạch sang một phía bên này đút cái chữ từ sau vào và truyền phải thôi bà con đấy. tơ di động trục các thứ đây tôi sẽ mở ra các bạn xem phần dao bên trong dao nó bắt tiếp vào cái trục như này khóa con ốc 17 Rồi dao của nó là bằng chiếc ô tô rất là sắc thì ngay ở phần ở sau da sẽ có tay gạt như này này chức năng nó là gạt nguyên liệu ta sau khi bỏng xong nó bắn ra ngoài này bắn trực tiếp ra bên này thì là có thể là lấy ờ, chậu hay là xô hay là bì để đúng cái ờ, sản phẩm chúng ta thì toàn bộ là làm thép dày các bạn có thể để ý này. Đấy, thép rất là dày chắc chắn đảm bảo độ bền của nó trong một sử dụng cũng như là thời gian lâu dài chúng ta sử dụng xong chỉ cần là vệ sinh qua như chuối các thứ nó sẽ có độ mét thì cho là số nước đi vệ sinh máy và cắt đặt nơi khô khô ráo thì nó sẽ bảo là cái độ bền của máy sử dụng một thời gian lâu dài bánh xe này có bánh xe di chuyển này hai bánh xe cao su bánh xe di chuyển đấy. máy motor sẽ được là bắt trong cái bình lốc này ốc dài chúng ta để ý là ví dụ chúng ta sử dụng thời gian lâu dài dây cu loa là sẽ bị nhão đi này chúng ta cần uh, à, tăng cho ốc này để tăng bộ nóc bốn chân này. nó sẽ căng thêm một cục loa lên để mà tiếp tục sử dụng để tiết kiệm được cái chi phí thay dịch loa ban đầu bên này máy thái mịn này máy thái mịn thì cũng chúng sẽ lắp motor một kỳ rưỡi motor một kỳ rưỡi điện 220 volt là điện khóa, motor di động thì uh, máy thái mịn sẽ có hai khóa đai ở lồng bên trong này hai khóa đai chân trọi ra và sản phẩm này rất là đều chân luôn đây là miệng vào miệng vào cũng là đường kính 18 phân các bạn sẽ để toàn sản, sản phẩm bên chúng tôi thì độ dài của nguyên của sản phẩm này à, rất là dài chắc chắn để đảm bảo tuổi thọ cũng như là cái trong quá trình tôi sử dụng thì uh, sẽ bền rất là bền toàn bộ sơn một lớp sơn vân bổ này chống gì thịnh thành như thế này bốn chân trọi ra phần motor sẽ bắt ở ngay sau đây luôn thì uh, máy sẽ chuyển động trực tiếp không qua dây cu loa nên dao nó sẽ bắt thẳng vào trục của motor đây tôi sẽ mở các bạn xem đấy, mở đấy ra để vệ sinh anh cần mở những lẩy khóa như này thôi đấy, đấy. mở ra đây là dao của máy dao nó sẽ bắt vào trục của motor luôn khóa nóc 13 này, này. Đấy, chắc chắn dao làm như ô tô rất là bén luôn nó sẽ chuyên về bên ờ, thiên về thái mịn đấy bà con ta cần bút chậm vào nó thái mịn thành nhuyễn luôn không còn băm lại đâu có thể cho gà vịt hay là lợn trực tiếp luôn đấy. đấy thì trên đây là hai dòng máy đơn tức là một chức năng một máy thái thô một máy thái mịn còn sau đây thì tiếp tục là máy hai chức năng kết hợp à, hai chức năng vào một máy vừa thái thô vừa thái mịn đấy thì kết cấu của máy thì uh, toàn bộ là bằng thép dài dặn Đấy, được lớp sơn lớp sơn vân búa ở sau này sẽ có hai tay đòn để ta di chuyển Đấy. ở trước này sẽ có hai bánh xe bằng cao su để đảm bảo là máy uh, di chuyển nó nhẹ nhàng máy di chuyển bằng bu dây cu loa này Đấy. thì máy hai chức năng nó sẽ có bu hai tầng tầng trên và tầng dưới Đấy. tầng trên này là chuyên về thái thô này còn tầng dưới là thái mịn này đấy và hai tầng thì trong quá trình chúng ta sử dụng ấy muốn thay đổi chức năng thì cần thay đổi ví dụ tầng buli thôi đấy. rất là đơn giản máy kết cấu thì ờ, phần motor sẽ nằm ở sau này còn đây là phần ờ, chúng ta bỏ nguyên liệu vào này thì đường kính ở trên là chẳng phếu ở dưới là đường kính 18 phân đấy ở trên ờ, sẽ xoại xoại ra như này đấy nó phếu đây là nguyên liệu chúng ta thì ờ, thái ra nó sẽ bắn ra ngoài đây cửa ra của nó thì chúng ta có thể điều chỉnh được hướng bắn này ví dụ như chúng ta chỉ ờ, muốn bắn xa ra ngoài ao hồ chúng ta ngẩng lên còn nếu chúng ta muốn ờ, hấn vào những động xô thì chúng ta gạt xuống đấy để ép vào nó vào một hướng chúng ta dễ gom cái nguyên liệu chúng ta thái ra đây thì uh, phần motor này sẽ được bắt vào một tấm uh, tấm bê như thế này rất là dài sau này chúng ta sẽ có con ốc này để chúng ta tăng dây cung loa và chúng ta thay đổi chức năng của máy khi muốn thay đổi thì chúng ta mở con ốc này ra Đấy, mở ra đẩy lên và thay những dây cung loa ở từng ờ, cái thì uh, nhưng trong máy này chúng tôi đã có video cụ thể để giới thiệu cũng như là để uh, tư vấn các bạn cách lắp đặt cũng như thay đổi chức năng Đấy, toàn bộ ờ, ba dòng máy đã được ưa chuộng như là bán chạy nên chúng tôi ba dòng máy về thái chuối thì ngoài ra rồi có máy băm cỏ băm thô mà ờ, những máy ờ, như ờ, nông nghiệp như máy tút lúa máy cày máy sới hoặc là máy chăn nuôi lông gà cứ thì bà con có nhu cầu muốn mua những dòng máy bên điện máy cường linh chúng tôi phân phối như sản xuất thì vui có thể điện máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điện sáu bạc 6 Bạc, Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn